cái đồ này tôi nhập nguyên đai nguyên kiện từ bên Macau về anh em nhá phục vụ cho anh em đang thua tha về cái bộ môn chơi sóc đĩa có một cái tết nguyên đán 2020 thật là ấm no Đấy, bên gia đình em nhá video này em đây giới thiệu đến cho anh em bộ sản phẩm máy phân âm đa năng dành cho bộ môn chơi sóc đĩa tôi nhắc lại cho anh em cái máy phân âm đa năng này vừa có thể chơi sóc đĩa vừa có thể chơi được tài xỉu anh em nhá bộ sản phẩm này vì sao gọi nó đa năng thì sau đây tôi sẽ giới thiệu đến cho anh em và hướng dẫn cách sử dụng bộ sản phẩm này anh em biết rồi thời đại công nghệ bây giờ 5 chấm rồi 2020 rồi anh em muốn đưa được bát đĩa hay là quân vị vào sòng vào sới để bịp người ta là rất là khó anh em nhá thời buổi công nghệ ai cũng biết là có rất nhiều đồ bịp anh em mua đồ bịp về anh em khó lòng rồi qua mặt được họ qua mặt những con bạc già những con thầy thợ lâu năm trong ngành cờ bạc này thì chính vì thế công ty cờ bịp nhà tôi luôn luôn đi đầu và phát triển công ngành trong cái ngành cờ bạc bịp này luôn luôn đưa ra cho anh em những bộ sản phẩm hiện đại và vượt trội nhất của của vượt trội nhất của năm nay anh em nhá thì sau đây tôi sẽ hướng dẫn anh cách sử dụng máy phân âm đa năng này anh em đi chơi sòng sới lớn bé có hai trường hợp xảy ra anh em nhá trường hợp nhất bát đĩa và quân vị là đồ bịp anh em ạ anh em bị họ đưa bát đĩa hay đưa vào quân vị để bịp anh em thì cái tác dụng của máy phân âm đa năng này sẽ báo cho anh em biết thông qua các đèn ở đây anh em nhá đèn mà nháy tất cả này sáng hết này thì chắc chắn này bát đĩa quân vị là bịp đồng thời nó sẽ báo cho anh em biết về chẵn hay về lẻ anh em chơi với người ta luôn nhá đi chơi cái đồ này không sợ bịp và trường hợp thứ hai bát đĩa lo quân vị xanh chín cái tác dụng của máy phân âm ba lang này sẽ thu sóng và tiếp nhận âm thanh anh em nhá thì thời xưa những cái con bạc già lâu năm chủ yếu là người ta nghe quân vị nó chạm đĩa thì nó sẽ báo thì sẽ biết bên trong là chẵn hề lẻ Đấy, bây giờ công nghệ phát triển rồi không phải thủ công như những cái đồ ngày xưa nữa anh em nhá đi chơi cái đồ này chỉ việc đúc cái máy phân âm đa năng này là anh em có thể biết bên trong là chẵn hay lẻ xác suất của nó rơi tầm 90 đến 95 phần trăm anh em nhá nếu bác đĩa quân vệ mà là đồ biệt thì tôi khẳng định luôn cái máy phân âm này sẽ trả cho anh em kết quả chuẩn xác 100 phần trăm anh em nhá Đấy, video ngày hôm nay sẽ thử cho anh em một cái trường hợp thứ hai anh em nhá đó là bát đĩa quân vị là xanh chín này tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng cái máy phân âm đa năng này anh em nhá đây trước mặt anh em đây đó chính là cái máy phân âm đa năng anh em nhá đây, đây là công tắc bật mở anh em đi chơi bật lên cho mình này em đợi ba đèn anh em nhá ba đèn này đèn sáng này tức là máy đang hoạt động anh em ạ anh em đi chơi bỏ cho mình hai ba tiếng bạc đầu để máy thu sóng và tiếp nhận âm thanh anh em nhá bỏ hai ba tiếng vào đầu cái bộ sản phẩm này anh em đi chơi không đánh được bảng bị anh em ạ à. anh em chỉ biết được bên trong là chẵn hay là lẻ thôi anh em nhá xác suất mình nói rồi 90 đến 95 phần trăm anh em nhá cực kỳ cao nhá anh em ạ à. đồ đi chơi xanh chín bảo đảm anh em không ở sợ thu tay anh em nhá đấy tôi vào việc luôn này sắp thử cho anh em này đấy đầu tiên này tôi sẽ bỏ qua hai ba tiếng đầu bạc đầu cho máy nó tiếp nhận âm thanh em nhá bỏ hai ba tiếng bạc đầu này lẻ này bát đĩa quân vị xanh chín 100% anh em nhé chẵn này có lẻ có chẵn này Đấy, bỏ qua thêm cái bạc nữa này tiếp tục là lẻ này Đấy, xin sau một hồi máy sẽ tiếp nhận âm thanh và trả cho anh em kết quả thông qua chính nó luôn anh em nhá máy phân âm đa năng này mình sẽ để ra cái đĩa cho anh em cùng nghe cùng cảm nhận tôi bảo đảm với anh em luôn cái máy này dùng đối phương một cạnh không bao giờ phát hiện được ra anh em nhá dù có tinh như thế nào anh em ạ đồng thời cái máy phân âm ba này sẽ báo điện cho anh em biết anh em nhá à, điện nháy một lần thì nó là lẻ mà điện nháy hai lần thì bên trong nó là chắn anh em ạ đồng thời máy báo dung một thì là lẻ mà máy báo dung hai thì nó là chắn anh em nhá ba trắng này tôi sắp thử cho anh em đôi ba định bạc anh em nhá về cái máy này báo này cực êm anh em nhá dung một bên trong là lẻ rồi anh em nhá mở bát này Đấy, ba trắng này anh em nhá sắp thêm này rung hai lần anh em nhá đèn nháy hai lần thì bên trong ba trong đĩa chắc chắn là chẵn này sấp đôi này anh em nhá đồ đạc rất chuẩn chỉ không để sai lệch được anh em ạ sấp đôi tôi tiếp tục sóc này sóc cân tay ngày bát lên này anh em nhá anh em đợi từ 3 năm 5 giây máy trả cho anh em kết quả chuẩn xác nhất anh em ạ tiếp tục nháy hai lần này trăm triệu chẵn này sấp đôi này anh em nhá Đấy, đồ này không thể sai được bát đĩa quân vị xanh chín 100 phần trăm anh em nhá bát đĩa quân vị nào cũng được hết anh em ạ sóc thêm này dung một này bên trong là lẻ này ba trắng này trông vị đề quân như thế nào mấy đều trả cho anh em kết quả chuẩn xác nhất anh em nhá cái đồ này khẳng định với em luôn đi chơi không ở sọc thua ra không ở sọc bịp anh em nhá ba trắng tiếp tục sóc này máy báo rung hai lần điền nháy hai lần thì bên trong 300 đĩa chắc chắn là chân này không phân biệt sấp đôi tứ tử này 500 triệu chân như này này sấp đôi anh em nhá rất là chuẩn chỉ này sấp đôi tôi kỷ niệm cho anh em thêm tiếng bạc cuối cùng này sóc luôn này đèn nháy một này dung một luôn này lẻ này anh em nhá tỷ lẻ luôn này ba trắng này anh em nhá chồng vị đề quân máy đều trả cho anh em kết quả chuẩn xác anh em nhá thì sau đôi ba tiếng bạc anh em đã thấy cái độ chuẩn xác của máy phân âm đa năng này tôi khẳng định với em luôn đồ này hiện đại nhất của năm 2020 anh em nhá Đấy, anh em mà có thiện chí về đồ liên hệ trực tiếp cho mình 0989 41 từ quý 3 để được tư vấn miễn phí anh em nhá nhà mình hai cơ sở chính bến xe mỹ đình và bến xe giáp bát anh em gần đâu anh em đến đó mang bát mang đĩa mang quân vị của anh em đến từ thoải mái anh em nhá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 một thì cắt một cây duy nhất đi Đấy, chia từ 1 2 3 4 5 này một năm nhà anh em nhá đây anh em lại là người chín điểm lại là người cao điểm nhất đây chế độ 5 người chơi anh em muốn tăng giảm số bao nhiêu người chơi cũng được tăng lên 6 người 6 người này 3 này 1 2 3 này 1 2 3 4 5 6 này